với sự sáng tạo và thông minh của mình, bản mệnh có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết nhiệm vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác. Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy hãy nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự, để cơ hội trôi qua tay. Quý nhân phù trợ sẽ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn với bạn. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh rằng trong gia đình bạn đang tồn tại một vài mâu thuẫn không thể bỏ qua. Nếu vợ chồng có điều gì mâu thuẫn thì cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên giấu trong lòng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu. Thiên tài phù trợ, người tuổi sửu có thể phát tài bằng nghề phụ của mình trong ngày hôm nay. Có thể trước đó bạn đã đưa ra quyết định đúng đắn và nay chính là cơ hội để bạn thu nhận thành quả xứng đáng. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể phát lên nhanh chóng dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng có làm thì mới có ăn, không nên quá phụ thuộc vào vận may mà không chịu đổ mồ hôi xối nước mắt. Thổ khắc mộc, người tuổi sửu cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của người ta. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, tị. 3. Tử vi tuổi dần, Kiếp tài tác động, người tuổi dần nhiệt tình và thẳng thắn nhưng dễ hành động thiếu lý trí, thậm chí là manh động. Điều này khiến bạn dễ vướng vào nhiều rắc rối không đáng có và cần đến sự giúp đỡ của người khác nếu muốn khắc phục. Trong công việc, bạn cần giữ vững lập trường của mình, không nên nghe theo lời suối bẩy của xấu luôn rình rập quanh mình. Tính tham lam thường không đem lại kết cục tốt đẹp cho bất cứ ai, vì vậy hãy học cách hài lòng với những gì mình đang có. Hôm nay là một ngày khá tốt lành để thực hiện những công to việc lớn, Tuy nhiên, riêng với việc động thổ làm nhà, bản mệnh nên chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn để tránh vướng vào rắc rối. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Trong ngày hôm nay một khắc thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không được như kỳ vọng mình đặt ra. Tuy nhiên, bạn không nên nóng nảy áp đặt con cái quá nhiều, Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất. Bạn không nên cứng nhắc, một mực giữ ý kiến của mình mà cần phải mở lòng và sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói. Tỷ Kiên cũng cho thấy bản mệnh là người bảo thủ trong công việc, khó tiếp thu những điều mới mẻ. Đừng để đây trở thành nguyên nhân khiến bạn tụt lại phía sau và để người khác vượt qua một cách dễ dàng. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. năm Tử vi tuổi thìn Do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi thìn dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Kẻ tiểu nhân có thể ném đá giấu tay, gây chuyện thị phi khiến người khác nghĩ sai về bạn. Hãy giữ bình tĩnh hết sức khi đối diện với mọi vấn đề. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, bạn chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng dù tình huống trước mắt có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Hãy cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ trắng đen, thủy khắc thổ cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn vương vấn với bóng hình quá khứ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Thương quan giáng họa, người tuổi tỵ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn có thể cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí có ý định buông xuôi, những cảm xúc tiêu cực khiến công việc đã khó lại càng khó hoàn thành hơn. Khi rơi vào tình trạng quá căng thẳng, bạn có thể để bản thân có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi và sốc lại tinh thần. Tuy nhiên, đừng vội bỏ cuộc nhé, bởi nếu bỏ cuộc lúc này thì mọi cố gắng trước đây của bạn đều đổ sông đổ bể. Hỏa sinh thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Người tuổi ngọ vốn là người tài giỏi, nhưng do cục diện tương hại tác động, bản mệnh dễ đánh mất sự bình tĩnh. Bạn sẵn sàng gây gổ với mọi người vì bất cứ nguyên nhân dù lớn hay nhỏ. Điều này khiến mọi người không muốn hợp tác với bạn. Con giáp này cũng dễ dàng mất kiên nhẫn và quyết định gác lại những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo,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 Cục diện tương hình khiến người tuổi mùi trở nên quá mức tự tin thành ra chủ quan. Bản mệnh kiêu ngạo tự cho rằng mình có thể hiểu rõ và giải quyết mọi chuyện nên không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai có thiện ý với mình. Nếu là cấp trên và muốn góp ý cho ai, bản mệnh cũng nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh để người nghe tổn thương, Thổ vượng khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu thay đổi góc độ quan sát vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Thổ sinh kim, người tuổi thân còn độc thân rất vượng đào hoa, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác dưới nhờ có cách nói chuyện hài hước và dễ mến, đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, biết đâu bạn sẽ tìm ra được người ấy. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên trong nhà. Mọi người trong nhà luôn tâm sự với nhau mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống, sau đó cùng tìm cách giải quyết thích hợp. Chính quan cũng là dấu hiệu tốt trên con đường sự nghiệp của bạn. Nếu tham gia thi cử, tuyển chọn trong ngày hôm nay, bạn có thể đạt được kết quả khả quan, quan trọng là bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình hơn. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ quý nhân phù trợ, tị, dậu, tuất. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu với kinh nghiệm phong phú dễ khiến mọi người thán phục và tin tưởng. Dưới sự giúp đỡ của tam hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công nhờ vào tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của mình. Có điều người tuổi dậu cũng cần phải chú ý đến tính cách nông nổi, hiếu thắng của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá khả năng, thổ sinh kim, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp. Bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất. Sửu tuất tương hình khiến người tuổi tuất nói năng quá mức thẳng thắn, Chính vì vậy mà cho dù mục đích của bạn có là tốt đi chăng nữa thì bạn vẫn phải nhận nhiều phản ứng trái chiều. Hãy chú ý hơn đến cách diễn đạt của mình. Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại, bạn cũng không nên đầu hàng ngay lập tức. Nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh, bởi hành động đó không hề thể hiện bạn là người kém cỏi. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp tài thần. Có như vậy thì mọi việc sẽ được tiến triển thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, thân, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Chính ấn xuất hiện cho thấy người tuổi hợi có cơ hội thăng tiến tốt nếu làm trong các lĩnh vực liên quan đến công danh sự nghiệp. Bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ nhận được sự tin tưởng của những người làm lãnh đạo. Vì vậy, bạn không nên bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp để cơ hội rơi vào tay người khác. Bản mệnh có thể đã hài lòng với thực tại và không muốn nhận những trọng trách lớn lao, song bạn cũng không nên để cái khác nẫng tay trên những điều thuộc về mình. Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia cũng không được yên bình. Có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi, hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ phán xét gì. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, dần,